Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Cao Tiến Số Kèo Trước khi đến với video nhận định ngày hôm nay, anh em hãy ấn đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Số Kèo Trong video này, mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu giữa Lazio và Bologna trong khuôn khổ giải đấu ờ, Cúp Quốc gia Ý diễn ra vào lúc 0 ờ, giờ khuya hôm nay à, Hiện tại Lazio đang xếp ở vị trí thứ 5 à, tại giải đấu Serie A ghi được 31 bàn thắng và để thủng lưới 15 bàn Lazio đang có những tín hiệu lạc quan về phong độ khi thắng 1 và hòa 1 ở hai vòng đấu mới đây tại à, giải vô địch quốc gia Ý. Trước đó Lazio phải nhận hai thất bại liên tiếp trước Juventus và Lecce. À, tuy nhiên, từng đó là chưa đủ để đội bóng thủ đô Roma có thể nuôi hy vọng và cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải này. Thì có lẽ mục tiêu à, thiết thực để giúp à, Lazio giành danh hiệu ở mùa giải năm nay sẽ là đấu trường cấp quốc gia Ý. Lúc này họ đã đi tới vòng 3 và thầy trò của huấn luyện viên Sarri à, chỉ phải tiếp đón đội bóng ưa thích Bologna trên sân nhà Olympico. Bologna tại giải đấu vô địch quốc gia Ý đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 12 với xếp hạng à, và có được 22 à, điểm sau 18 vòng đấu và đang có phong độ cũng không tệ ở 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường. Bologna có được 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Theo đó Lazio vừa có mặt ở 4 trận đối đầu toàn thắng trước Bologna khi được thi đấu trên sân nhà. Nhiều khả năng Lazio sẽ nâng cao chuỗi thành tích toàn thắng trên sân nhà trước ờ, Bologna lên thành con số 5 sau trận đối đầu đêm nay à, niềm tin ờ, chiến thắng của họ càng gia tăng bởi Bologna không phải là cái tên có thể tin cậy khi thi đấu xa nhà nên nhớ là Bologna thua tới 6 hòa 1 và thắng hai lần ở 9 trận sân khách chính thức gần nhất trong lịch sử đối đầu thì ở 4 trên 5 trận gặp nhau mới đây hai đội kết thúc với trận đấu từ 3 bàn thắng trở lên và cặp đấu này đối đầu với nhau thường xuất hiện rất là nhiều thẻ phạt điển hình như là 5 trên 7 trận ờ, gặp nhau gần nhất Lazio và Bologna phải nhận trên 5 thẻ phạt cho mỗi trận à, và đội hình ra sân dự kiến của hai đội trận đấu này chủ nhà Lazio ra sân với đội hình quen thuộc 4-3-3 và trong trận đấu này Lazio sẽ có sự quay trở lại của tiền đạo Kiro ờ, Immobile và không có sự vắng mặt đế tiếc nào còn Bologna ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 ở trận đấu này đội khách là không có được sự phục vụ của Anatovic do chưa bình phục chấn thương à, tỷ lệ kèo hiện tại của trận đấu này là đội chủ nhà Lazio chấp đổi khách 0.5 và mức tài xỉu cả chặn là 2.5 với mã kèo này anh em nên vào mã kèo Lazio chấp 0.5 và tài 2.5 à, cả chặn thì đây cũng chỉ là những cái nhận định à, cá nhân của mình khi mà trận đấu chưa có đội hình chính thức nữa à, nên lên à, video YouTube chỉ để anh em tham khảo thôi hãy cân nhắc trước khi vào các mã kèo này còn anh em nào mà muốn nhận những cái mã kèo chuẩn cũng như chính xác hơn thì